Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 48.000, 50.000 đồng 1 kg. Theo đó, mức giá thấp nhất khu vực 48.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại một loạt các địa phương gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực 50.000 đồng 1 kg được các thương lái thu mua tại các địa phương gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội, Tuyên Quang. Các địa phương gồm Bắc Giang, Vĩnh Phúc cùng ghi nhận giá heo hơi ở mức 49.000 đồng 1 kg, tương tự, tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới và dao động trong khoảng 48.000-51.000 đồng 1 kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 51.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Ở chiều ngược lại, thương lái tại các địa phương bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi duy trì thu mua heo hơi với giá 48.000 đồng 1 kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương khác trong khu vực ghi nhận giá heo hơi trong khoảng 49.000, 50.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay lặng sóng và dao động trong khoảng 49.000, 52 000 đồng kg. Trong đó, Vũng Tàu và Cà Mau cùng ghi nhận giá heo hơi chung mức 52.000 đồng 1 kg, cao nhất khu vực. Thấp hơn một giá tại Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang Bạc Liêu, Bến Tre cùng ghi nhận giá heo hơi ở mức 51.000 đồng 1 kg. Các địa phương khác trong khu vực, thương lái duy trì thu mua heo hơi quanh mức 49.000, 50.000 đồng 1 kg, tính chung, trong tuần qua, giá heo hơi biến động tăng nhẹ. Giá heo hơi trung bình các khu vực hiện vẫn xoay quanh ngưỡng 50.000 đồng 1 kg. Cụ thể, ghi nhận trong ngày 26 tháng 3, giá heo hơi trung bình khu vực miền Bắc đứng ở mức 49 760 đồng 1 kg, Khu vực miền Trung Tây Nguyên ở mức 49.350 đồng 1 kg, khu vực miền Nam ở mức 51.100 đồng 1 kg. Trên đây là tổng hợp giá heo cả nước. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi ý kiến vui lòng để lại trong phần bình luận. Mọi người vui lòng chia sẻ, đăng ký kênh để sớm nhận được thông báo sớm.